Ok, à, xin chào tất cả những em đã quay trở lại với kênh à, Trịnh Tướng soi kèo à, cũng như Trịnh Tướng bóng đá và cũng như à, hệ sinh thái à, soi kèo bóng đá Trịnh Tướng à, Facebook, Telegram, yeah, dạ, à, TikTok đó, rồi uh, Instagram và anh em nào uh, chưa có cái thông tin của mình thì anh em nhớ cho mình lúc đăng ký kênh ở follow những cái nền tảng à, để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau à, trong những cái khoảng thời gian sắp tới à, và à, thông báo với anh em luôn năm 2023 mình quay trở lại một cái à, tiếp tục đầu tư và cùng đồng hành với anh em à, một cái à, kênh mới à, đó là trình tướng bóng đá vip em lên à, gõ trình tướng bóng đá vip nó sẽ ra cái kênh của mình anh em nhớ ủng hộ cho mình để mình đồng hành à, năm mới lọc mới và à, những cái à, mã kèo mới chất lượng hơn à, soi kèo à, uy tín hơn cho anh em à, biết chắc luôn là sẽ à, sẽ có những cái sai sót nhưng à, nhờ sự ủng hộ của anh em à, thì à, trong thời gian qua thì à, kênh cũng đã lớn mạnh và à, phát triển à, có tiếng nói ở trong thế giới soi kèo đó ok thì à, quay trở lại trong cái à, những cái trận đấu à, mình cũng đã phân tích nhận định cho anh em rồi à, và cái ngày 3 thì có cái trận đấu à, rất là hay à, trong cái khuôn khổ Ờ, La Liga ờ, giữa Real Madrid sẽ gặp Valencia đây là một cái trận đấu rất là hay uh, về cái khoảng cách trên bảng xếp hạng đã bị bỏ xa à, 47 điểm rồi tuy nhiên cái đợt chặn đường cũng còn khá là dài à, liệu Real Madrid có chiến thắng được Valencia một đội bóng đang ngụp lặn ở dưới bảng xếp hạng để đuổi kịp Barca hay không hay là một trận đấu thất vọng nữa à, thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em à, để cho anh em có nhìn khách quan để chúng ta có thể đầu tư được những cái mã nào ok để anh em xem hết video thì sẽ rõ à, thì à, bước vào cái trận đấu này thì anh em biết à, ở thời điểm hiện tại cái trận đấu gần nhất Real Madrid đã có một cái trận hòa 0-0 rất rất là đáng thất vọng trước Real Sociedad rồi thì à, à, đã bị xa bỏ xa 5 điểm cho bảng xếp hạng và đây là một cái kết quả rất là tệ à, đối với kênh kền trắng thì uh, nguyên nhân là do anh em thấy là ở trong cái giai đoạn mùa đông này cái lịch thi đấu rất là dày đặc và ảnh hưởng rất lớn đến cái uh, lối chơi chung cũng như cái kết quả và cũng như cái uh, lực lượng uh, của uh, Real Madrid đấy vì vậy thì anh em thấy chắc chắn cái trận đấu này họ cũng muốn giành chiến thắng rất là lớn để uh, nhằm uh, rút ngắn khoảng cách xuống uh, với uh, Barca để cho nên uh, Valencia uh, là một cái đối thủ mà cũng khá là dễ chơi và đây là cái đối thủ mà họ cũng đã từng à, đánh bại à, trong cái trận gần nhất anh em thấy trong trận gần nhất à, họ đã đánh bại trong cái khuôn khổ cúp nhà vua rồi để hy vọng à, hy vọng thì trận đấu này họ lại tiếp tục có một chiến thắng nữa đấy trận đấu này thì à, vào đây phụ đá ben anh em đó thì anh em để ý là đó là cái những gì mà Real thể hiện còn lại thì bên kia sân thì uh, Valencia đang có cái biến động rất lớn khi huấn luyện viên Gattuso bị sa thải đó là cái thành tích yếu kém của Valencia trong ở ờ, trong cái mùa giải năm nay đó cái vị trí thứ 14 sau 18 à, ờ, trận mà chỉ có 20 điểm thôi đó không còn là một cái hình ảnh Valencia của ngày xưa nữa thi đấu khó chịu và cực kỳ à, hiệu quả luôn và là một à, Valencia bạc nhược và thi đấu à, tệ hại và cái thành tích rất là tệ chỉ trong à, anh em để ý là trong 6 trận gần nhất thì chỉ có một cái chiến thắng mà thôi đấy còn lại là toàn à, hòa và thua thế còn lại hòa hòa và thua đó và rõ ràng à, đây là một cái à, nhiệm vụ rất là khó cho Valencia để có một trận đấu tốt trước Real à, đặc biệt là thi đấu trên sân à, Bernabeu đó và anh em thấy à, cái thành tích sân khách của à, Valencia cũng không thực sự tốt đấy trong à, những trận đấu qua thì liên tục có những trận thua thắng thua thắng đa số những trận thắng thì gặp những cái đối thủ không được đánh giá cao trong khuôn khổ cúp nhà vua thôi còn lại trong khuôn khổ La Liga thì em thấy đi đá sân khách toàn thua đấy toàn thua thôi đó một điều nữa thì anh em cần chú ý nữa là uh, cái lực lượng của uh, Valencia cũng như Real Madrid cũng đang sức mẻ cũng khá là nghiêm trọng đấy khá là nghiêm trọng đó và một số cái thống kê thì anh em thấy là trong uh, ờ, 5 trên 7 trận gần đây thì hai đội này đều đi về kèo tài đấy và cả hai đều ghi bàn đó và những trận gần đây thì ở uh, Gian anh em thấy để ý là đá rất là thất vọng đá rất là thất vọng luôn đó và và tỷ lệ kèo á thì hiện tại thì cũng đẩy lên rất là cao đó, và anh em thấy thì ở trận đấu này thì uh, tỷ lệ kèo nhà cái để cho Real chấp 1.25 và tài xỉu đang ờ, đang tự nhiên tăng lên từ 2 trái 25 mà tăng lên 2 trái 75 và tăng lên móc 3 luôn à, và tăng dần lên móc 3 trái 25 luôn một tỷ lệ tài uh, kèo tài xỉu uh, rất là khó chịu uh, rất là khó chịu uh, bởi vì trong quá khứ thì hai đội gặp nhau uh, thì uh, kèo đa số đa số là đi về tài rất là nhiều cho nên người ta dựa vào cái thống kê cũ để ta đưa ra mức kèo uh, áp mức kèo gần nhất tuy nhiên cái lịch thi đấu dày đặc cũng như đặc biệt là Real đó, thiếu vắng rất là nhiều ngôi sao trong đội hình như ví dụ như là Cavazan này đấy Cavazan Juarez này hay là Tonemi đấy Tonemi và đặc biệt là Mendy chấn thương nữa thì anh em thấy cái trận đấu gần nhất của uh, Real Madrid thì đó phải chám Toni Kroos vào đá giữa đó thì hai cánh này hai cầu thủ này à, không phải là Tony Ru hoặc là Tomane thì ảnh hưởng rất lớn đến cái lối chơi à, cái kiểm soát bóng và cái những cái đường bơm bóng lên trên tuyến trên à, của Real Madrid đó trong khi đó ừ, Alaba hay Andy Hazard thì à, chưa đủ thể lực để đá đấy, chưa đủ thể lực để đá đó và chắc chắn rồi à, những cái sự vắng mặt này thì ảnh hưởng rất lớn đến cái lối chơi chung thôi thì à, trận gần nhất thì bỏ bỏ ngỏ khả năng ra sân nhưng mà không biết trận này có có được ra sân hay không thì chúng ta không biết tại vì trận trước cũng đã bình phục rồi nhưng mà chưa đủ thể lực thôi đấy trận này thì chưa có đội hình chính thức thì chúng ta uh, chúng ta không biết trên đây thì nó nó nó nó để uh, uh, có Luka Modric rồi nha Alaba đó và cũng như Tony Ru nếu mà sử dụng cái đội hình này cũng ổn nhưng mà cái ông cái số 12 này cái ông số 12 này cũng không chưa chưa thay thế được Tumene đó bằng chứng là trong những trận đấu đã qua thì đá chỉ cái mức tròn vai thôi anh em mức tròn vai và trận đấu gần nhất thì Vinicius hay là Karim Benzema, Jorginho thì uh, cũng được đá rồi hôm nay chắc chắn rồi uh, Jorginho thi đấu không tốt thì hôm nay thay bằng uh, der đấy Vander uh, đá cao lên tí đó đá cao lên tí đó thì cái hàng công vẫn như vậy thôi đó, vẫn như vậy thôi trong khi đó thì anh em thấy Valencia không gặp vấn đề uh, không những gặp vấn đề trên băng ghế chỉ đạo mà họ uh, còn không có sự phục vụ của Dominic và Nico ở vì cái chấn thương và đồng thời anh em để ý là cái đội khách đang chơi rất là kém ở thời điểm này cũng như các cầu thủ à, đá sân khách thì xíu thì sự tin và chỉ ở thời điểm hiện tại chỉ trông chờ vào mỗi Justin Kluivert và cũng như uh, Cavani thôi đó trong khi đó Cavani cũng khá là già rồi gặp uh, Militao hoặc là uh, Coutinho đấy hoặc là gặp những cầu thủ uh, Di Laba những cầu thủ trẻ khỏe của bên Real thì rất khó để cho Cavani uh, có đất diễn đó huống chi là tìm kiếm được cái bàn thắng vào lưới của Real đúng không em đó thì trong cái lịch sử thì anh em thấy rồi à, Real thì đa số là à, giành chiến thắng trước à, à, trước trước à, Valencia thôi đó, nhưng anh em thấy là ở thời điểm hiện tại thì à, về cái à, Real thì đang có 3 trận thắng một trận thua và một trận hòa trong 5 trận gần nhất đấy trong khi Valencia thì khá là thất vọng để thua 3 trận hòa một và chỉ có một cái trận thắng mà thôi đó rõ ràng thì với những nhận định trên thì mình à, à, vẫn ưu tiên à, nằm cái kèo à, Real tuy nhiên thì cái mức kèo này à, cũng à, cũng cũng cũng à, khá là lạ tại vì sao lạ vậy anh em tại vì trận đấu trước á, thì có một cái trận hòa không không ở trước Real Sociedad rồi ở Real Sociedad rồi tuy nhiên thì Real vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn ở à, ờ, thường thường á Real mà rơi những vào những tình thế khó khăn á lại à, họ đá rất là hay ở thời điểm hiện tại chấp 1.25 chắc chắn chắc chắn với những mức kèo này thì à, có một cái gì đó mà mình tin chắc thì Real sẽ có một chiến thắng đó tuy nhiên thì cái à, mức kèo này thì chúng ta phải đợi hạ kèo xuống ở ờ, chấp chiều một chúng ta hãy chơi bởi vì Valencia à, ở thời điểm hiện tại không thực sự tốt rồi nhưng mà cái trận đấu gần nhất nó hòa không không thì à, mình thấy à, cũng khá là sợ tuy nhiên thì à, với sự trở lại của một vài cái cầu thủ trên hàng tiền vệ ví dụ như là à, Luka Modric hoặc là à, Toni Kroos thì cái khả năng à, phân phối bóng lên tuyến trên của Real cũng mình thấy khá là ổn hơn so với cái trận đấu trước đó đó cho nên uh, cho nên cái kèo đấu này đợi vào trận hạ xuống còn trừ một thì chúng ta chơi là từ hòa cho tới thắng đúng không anh em còn tài xỉu thì nó thẳng luôn rất khó nói đó trong những trận gần đây hai đội đá rất là ít bằng thắng đấy rất là ít bằng thắng luôn đó và anh em để ý là trong 3 trên 5 trận đối đầu gần đây đều kết thúc từ 3 bàn thắng trở lên. Tuy nhiên thì à, khi khi khi bị đặt vào những cái hoàn cảnh khó khăn và mới quay trở lại sau chấn thương thì uh, và cái lịch thi đấu dày đặc thì có chắc rằng uh, các cầu thủ Real uh, hoặc là Valencia có có có ghi được nhiều bàn thắng hay không đó chúng ta phải cần phải uh, soi xét kỹ đó soi xét như thế nào đó là chúng ta phải đợi vào trận xem nó đá để xem nó đá như thế nào chúng ta hãy chơi đây là cái tỷ lệ kèo mà mình không khuyến khích anh em chơi trước đó và để anh em an toàn thì uh, anh em chưa có cái trang chơi hoặc là anh em báo ngoài qua thầu qua cò thì liên hệ mình mình chỉ cho anh em đăng ký cái trang rồi chúng ta chơi đúng không đó uh, chúng ta đợi vào chọn xem đội hình đá 15 phút chúng ta vào kèo nó kèo nó hạ xuống ta chơi rất là dễ luôn rất là rất là dễ luôn đó thì cái trận đấu này thì mình dự đoán tầm khoảng từ 1 đến 2 không cho cho cho Real thôi đấy từ 1 đến 2 không cho Real thôi nó rất khó à, rất khó để để cho trận đấu này nó có bùng nổ bàn thắng bóng bàn năm bàn đâu đó ok nha còn lại thì à, đó là cái nhận xét và nhận định của mình về trận đấu này còn anh em nào mà trùng máu thì anh em theo không trùng máu đánh ngược lại còn anh em muốn chơi những cái mã kèo mà ok chất lượng ví dụ là đánh gung này đánh góc đánh thẻ này đấy thì anh em mình bút mình đó, kèo này thì anh em có thể nằm Real chấp góc cũng được đó, và Valencia chấp thẻ à, mình thấy khá là ổn vì Valencia dù gì nữa họ đá cũng khá là gắn khá là gắn nha đó, thì ngoài ngoài ra thì ngoài ngoài những cái trận đấu này thì trong nhóm mình lên kèo mỗi ngày cho anh em à, và, và uh, rất là nhiều kèo chứ không phải là chúng ta chơi một hai trận ở à, buổi buổi khuya đâu ấy chơi dài từ sáng cho tới chiều luôn à, những cái trận bóng mà à, nó dễ ăn đó ví dụ như chiều này mình cũng cho anh em ba bốn cái mã kèo rồi đấy thì anh em đều húp này điều anh em đều lụm hết đó thì thì thì à, rõ ràng à, chúng ta chơi có một cái nhóm có anh em chơi chung à, có người soi kèo và phân tích thì cái tỷ lệ thắng của anh em nó nó thắng nhiều hơn à, gãy thì anh em lãi còn em chơi một hai trận đấy xong em đi ngủ thì hôm sau này em biết kết quả thì à, cái đó là không phải là cách cách chơi hiệu quả của anh em đúng không đó báo trước bóng tiếng hay là gì đó đó là cái cách chơi không hiệu quả đó thì để à, năm 2023 này anh em đổi cái thói quen chơi bóng à, đổi cái cách chơi bóng đấy thì à, cứ inbox mình đó dành cho những anh em nào xa bờ hoặc là chơi chưa có cái phương pháp đấy chứ không phải anh em nằm em đang đánh trên đánh dưới tài xỉu xong là anh em đi ngủ xong thức dậy là anh em lụm đâu đó không có đâu anh em đó ở điểm hiện tại có nhiều cái cách chơi để chúng ta kiếm lãi mỗi ngày đó thì cứ liên hệ qua Facebook của mình kèo bóng trình tuấn mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký và cách để chúng ta chơi để chơi bóng hiệu quả hơn và anh em xem xong nhớ đăng ký kênh giúp mình nha đó, đăng ký kênh à, đăng ký trình tướng soi kèo à, cũng như cái dự án mới trong năm 2023 mình ở trình tướng bóng đá vip à, đăng ký ủng hộ mình để mình có động lực mình lên à, những video chất lượng hơn ok xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau